này nhé. Ta đi đầu tiên, lý thuyết đầu tiên đó là hình cầu. Vậy hình cầu được tạo ra khi nào? Được chưa? Khi quay nửa hình tròn, tâm O bán kính R quanh một vòng quanh đường kính, được chưa? AB cho nửa hình tròn tâm O được chưa nào? Đường kính AB. Khi ta quay nửa hình tròn tâm O bán kính R quanh đường kính AB cố định. Nhớ là AB cố định nhé. Được chưa nào? Thì ta thu được một hình cầu. Vậy bây giờ cô cho mình cùng xoay cái hình này nhé. Cùng quay nào. AB cố định. Được chưa? Bắt đầu quay nhé. Thì cái hình mà ta thu được trên à trên trên màn hình thì các bạn thấy rằng nó tạo ra một hình à hình cầu. Được chưa nào? Thế thì nửa hình tròn trong phép quay nói trên là một mặt cầu. Được chưa các bạn? Nửa đường tròn trong phép quay nói trên thì nó là tạo cho ta một à một mặt cầu. Các bạn lưu ý nhé. Thế điểm O, điểm O được gọi là tâm của mặt cầu và R là bán kính của của hình cầu hay mặt cầu đó. Ok chưa nào? Đó. Nửa hình tròn tâm O bán kính R khi quay quanh đường kính AB cố định thì cái hình tạo nên đó là một hình hình cầu một